cơ sở ngậm tỳ vì đam mê cho nên là ngậm bên cạnh tỳ vẫn mút vẫn rất vui vẻ thực ra bụng của nó nó no căng rồi à. đàn cho con của siro ngày tuổi thứ tư đàn này thì à, cái quân số là 6 à, con 8 con bây giờ là còn 6 con à, gồm à, bốn con đực và hai con cái con à, dây xanh này và con dây vàng này là hai con cái này. đực với cái nó to tương đương nó không có chênh lệch gì ở cái đàn cún này nhìn cái bụng của con chó con này nó no căng luôn mà nó vẫn ti đó ngày hôm nay thì à, chó mẹ chăm được cho con trăm phần trăm rồi chủ không phải mấy khi động tay rồi thì à, cho con nó tự tìm ti được rồi đó nhìn so là ngày hôm nay là nó còn hôm nay là nhìn nó to hơn hẳn cái lúc đẻ rồi to hơn cả cái hộp CMU rồi to hơn cả cái hộp CMU tăng sữa này nhìn con cho con con cho mẹ mà mà dinh dưỡng nó đầy đủ ấy trong quá trình mang thai thì con chó con đẻ đá lông nó bóng luôn từ bé đó. lông con chó con là đã bóng luôn rồi này dậy đi dậy ăn đi hai thằng này ra dậy ăn đi cho nó đủ quân số nữa ra dậy ăn đi cho đủ quân số nhìn chậm thanh niên cái bụng này cái bụng nó to tròn này thằng này, này bụng này bụng to rồi nhưng mà ti thì vẫn cứ ti bình thường siro này siro siro xinh gái này siro xinh gái này Ồ ngon quá Quay mặt vào đây xin ờ, đoạn hình ảnh nào Nào Không cho à? Đây, sặc sữa này Anh đang bị sặc sữa Đấy, xì đấy, nghe tiếng xì đấy Hết cái cơn sạc thì lại mút tiếp Tầm này nó chó mẹ bắt đầu sữa nó ra nhiều Cho mẹ sữa ra nhiều là cho con là, là bú là nuốt không kịp sặc là bình thường Bụng thì no như này, ngậm đi cho nó vui Bụng sờ cứng ngắc luôn Đúng rồi. Ui sợ. Ui sợ. Ngậm tì vì đam mê. Cho nên là ngậm bên cạnh tì vẫn mút, vẫn rất vui vẻ. Thực ra bụng của nó nó, no căng rồi. À. Đấy. Được. Xem ông ngậm vì đam mê bao lâu. Chắc cứ ngậm mãi đầm mì à đây đây à, ngậm chặt lắm kéo nhá kéo chân ra đấy chỉnh lại đi ngậm còn ngậm bị đam mê nữa người tròn quá lật muốn lật nó khó cứ nhào nhào nhào nhào chào là còn đam mê nữa không ok rồi ra ngậm đúng chỗ Siro thì đang được thư giãn, ngủ ngáy rất đều. con này thì ờ, ừ. con mẹ nó nhổ sữa cho nó chỉ ti một tí thôi đấy nhìn ừ. bụng con vàng bụng con vàng và bụng con xanh con xanh bụng nó đang ừ. no như thế này rồi nhưng mà nó vẫn đang thì thì thì thì th muốn tham gia vào đấy tranh ti đấy bụng tròn như cái trống nữa đây vàng này con cái tròn như cái trống Đó, mà vẫn đòi ti đấy đực đỏ thì vẫn đang ti nhiệt tình bụng nó cũng to lắm rồi đấy không bé đâu hai thằng này có một thằng giờ là có một thằng ti vì đam mê vì ngẫm cùng ở đầu ti này một gái một dài này một thằng ngậm trước một thằng ngậm sau một đứa ngậm vì đam mê xem là đứa nào đứa nào là đứa ngậm vì đam mê ui giời em ngậm vì đam mê hơi ngậm ti bên cạnh đấy Đàn này ờ, đẻ 8 con bị ờ, lót ổ mất hai con hơi bị tiếc. Một con thì nó đẻ ra muộn quá. Là con cuối cùng. Một con thì nó bị ngạt sâu quá. Ờ, hô hấp để mà cứu nó thì nó có, có cứu được nhưng mà mấy ngày sau mình cũng là sơ sẩy hút dịch cho nó là nghĩ là cũng là hút sạch rồi nhưng mà cuối cùng mà nó vẫn còn sót dịch vẫn còn xuất dịch ở trong phổi đó, quay cái đàn uh, chó con của Siro với uh, Siro lần này Siro lấy giống với con đực ngoài thì đẻ được uh, à, 8 con là còn 6 con 4 con đực và hai con cái thì đàn này uh, cứ vài ngày mình sẽ lên video một lần mọi người ai mà thích ngắm cho con thì theo dõi nha hôm nay là đã được 12 ờ, ngày tuổi như là một cái củ khoai luôn chắc nịch luôn nhìn cái mắt này hí hí rồi hơi hí hí một tí thôi chưa mở hơi hé hé mắt